Ánh đèn sáng ở trên màn hình hai giờ đêm vẫn còn lung linh Quen chiều khuya như là bạn mình Nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa Đêm là tiếng say thêm ca Chỉ cần anh em ngay bên ta Anh vẫn cày cuốc hầm xanh như ngày trước Dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta Nếu khi xưa những ngày đói Thì mà đọc là duy nhất là những lời cười khen Giờ còn hơn ông thầy bói Vì mỗi cái ta đều có hàng vạn những người xem Muốn về đều là những người anh và người em Gặp nhau mỗi đêm một trăm cái chat nhỏ Chấm đỏ tắt vào lúc mà trời lên Nhưng đam mê không một quên một trăm căn gác nhau sinh ra là người Tây Nhưng họ nói rằng tôi là người chăm Chăm vợ, chăm con, chăm làm Trăm phần trăm mỗi khi nâng chén Chăm on cho vài trăm ngàn anh em Lâu lâu lại nghe tôi chém Không ồn ào và không cầm nghĩ chân đông Lào nhưng mà sống giờ Mỹ ngồi livestream bắn nhau đá bóng xem phim cú lên một tiếng cả team chơi cùng đêm đêm anh lại tiệc tùng âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa độ này vẫn sống